Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay ta sẽ nói về đổi vận trong bài trí phong thủy nhà. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự tìm hiểu vận trình mỗi thành viên trong ngôi nhà của mình. Con người sinh ra đã có mệnh, cả đời không thay đổi, mệnh là bất biến, ví như mệnh làm quan, kinh doanh, phò tá. Nhưng vận thì thường xuyên biến hóa, mỗi thời khắc mang một sự kiện khác nhau cổ nhân có câu nhất mệnh nhì vận tam phong thủy tứ âm đức ngũ độc thư vận thế của bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi 20% từ sự giáo dục của gia đình phong thủy tức môi trường ảnh hưởng 15% vận thế của một người tướng mạo cũng ảnh hưởng đến 15% rất nhiều người quan tâm đến thế vận của mình quan tâm vận trình của bản thân và mong muốn thay đổi tốt hơn nhưng hầu hết không biết rằng phong thủy môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến vận trình của mỗi con người trong mỗi ngôi nhà được phân thành 8 hướng mỗi hướng đại diện cho một thành viên cụ thể trước khi tìm hiểu về phương vị đại diện của bản thân mình tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ diện tích nhà và tự phân cung đầu tiên hãy lấy một tờ giấy A4 vẽ diện tích thu nhỏ của ngôi nhà của mình ví dụ chiều ngang 4m thì nên vẽ lên tờ A4 8cm chiều dài 12m thì nên vẽ lên 24cm sau đó kẻ chéo hai góc ta sẽ có được tâm ngôi nhà tức là chính giữa ngôi nhà đứng vào vị trí tâm ngôi nhà mở la bàn trên điện thoại bạn có thể tải app la bàn phong thủy để tiện theo dõi bạn sẽ dễ dàng tìm ra phương vị mong muốn tìm để xác định được vai trò của bạn trong gia đình theo đồ hình sau đầu tiên là hướng đông thuộc quẻ chấn quẻ chấn đại diện cho con trai lớn hoặc là con rể lớn kế theo hướng đông nam là quẻ tốn đại diện cho con gái lớn hoặc là con dâu lớn hướng nam là quẻ ly đại diện cho con gái thứ Tây Nam quẻ khôn đại diện cho người mẹ tức là nữ gia chủ hướng Tây quẻ đòi đại diện cho con gái út hướng Tây Bắc quẻ càng đại diện cho nam gia chủ đại diện người cha người đứng đầu công ty hướng Bắc là quẻ khảm đại diện con trai thứ và cuối cùng là hướng Đông Bắc quẻ cấn đại diện cho con trai út trường hợp bạn đang sống cùng cha mẹ lớn tuổi nếu bạn là trụ cột trong gia đình vẫn tính bạn là nam hoặc nữ gia chủ hai phương vị Tây Bắc đại diện cho người cha Tây Nam đại diện cho người mẹ là quan trọng nhất trong ngôi nhà biết được vai trò của bản thân tìm ra được phương vị của mình tức bạn đã thành công được bước một hãy xem lại cửa chính của ngôi nhà đang ở có ngay phương vị đại diện cho thành viên nào thành viên đó sẽ thường xuyên rời khỏi nhà hoặc là vắng nhà ví dụ nhà hướng đông đại diện cho con trai trưởng thường xuyên không ở nhà trong video trước tôi có đề cập về một ngôi nhà tốt là một ngôi nhà phải có tứ chính tức không bị khuyết góc ngôi nhà khuyết góc hoặc bị hõm vào thành viên đại diện cho góc đó có vận trình bất lợi để hóa giải cho nhà khuyết góc các bạn có thể theo đồ hình sau nếu mà khuyết góc đông có thể treo bức tranh hình con thỏ con mèo khuyết ở hướng đông nam treo tranh hình con rồng khuyết tây nam treo tranh hình à, con ngựa khuyết tây nam treo tranh hình con dê trâu khỉ cũng được khuyết góc tây treo tượng treo tranh hoặc tượng con gà khuyết tây bắc treo tranh hoặc tượng con chó con heo nếu mà người cần hỏa thì chó còn người cần thủy treo hình heo khuyết hướng bắc treo tượng hoặc tranh hình con chuột chuột Mickey khuyết Đông Bắc thì treo tranh một đứa trẻ cởi trâu nhà khuyết góc là một ngôi nhà không tốt về phong thủy nếu khuyết góc Tây Bắc hoặc Tây Nam thì vô cùng xấu tìm ra được phương vị của bản thân bạn cần tìm hiểu xem dụng thần của bản thân là gì cách đơn giản nhất là theo phương pháp ngạ mệnh tức lấy trực xung của mùa sinh làm dụng thần, tức ngũ hành khuyết. Theo phương pháp này ứng nghiệm 7 trên 10 trường hợp. Ví dụ người sinh tháng hợi tý sửu mùa đông thường dư thủy, kỵ thủy nên dụng thần đa phần là hỏa. Tháng hợi tý sửu rơi vào tháng 10, tháng 12, xin lỗi, tháng 11, tháng 12, tháng 1 dương lịch. Người sinh vào tháng dần mão thìn mùa xuân thường là dư mộc và kỵ mộc nên dụng thần đa phần là kim tháng dần mão thìn rơi vào khoảng 20 tháng 2 cho đến tháng 5 tháng 4 dương lịch người sinh vào tháng tỵ ngọ mùi mùa hè thường dư hỏa kỵ hỏa nên dụng thần đa phần là thủy tháng tỵ ngọ mùi rơi vào khoảng tháng 5 6 7 dương lịch với người sinh vào tháng thân dậu thường dư kim kỵ kim nên dụng thần đa phần là mộc tháng thân dậu rơi vào khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch các bạn có thể vào website phong thủy cải vận.org hoặc là phong thủy khải toàn.com xem chi tiết về ngạ mệnh, xem dụng thần để tìm hiểu và ứng dụng. Tìm được dụng thần của mệnh khuyết, tìm ra được phương vị đại diện cho bản thân là bạn có nhiều cơ hội thay đổi vận trình tốt hơn. Hãy quan sát phương vị của mình trong ngôi nhà, đang bài trí đặt những vật dụng gì có ảnh hưởng đến bản thân hay không. Đây là đồ hình cơ bản về các vật dụng trong ngôi nhà. Nếu không may, tại phương vị của bạn bài trí đồ vật có ngũ hành kỵ với bản thân, vận trình sẽ kém, khiến bản thân không thoải mái khi ở nhà. Tôi ví dụ, một người cha kỵ thủy cần hỏa, tại Tây Bắc có nhà vệ sinh thuộc thủy là bất lợi, tại nơi này có hồ cá màu xanh dương cũng gây bất lợi tại Tây Bắc nên trang trí màu đỏ tranh mặt trời tranh ngựa để bổ trợ vận hỏa cho người cha ví dụ người mẹ sinh mùa hè kỵ hỏa và cần thủy tại Tây Nam Tây Nam đại diện nữ gia chủ không nên có màu đỏ không nên có bếp đồ vật nhiều nhiệt tranh ảnh liên quan đến ngựa chó rắn cũng là hỏa muốn bổ trợ mệnh tốt cho người quyết thủy thì nên có màu xanh dương tranh sông nước chuột Mickey tương tự con trai lớn sinh mùa thu tháng 9 tháng 10 dương lịch kỵ kim tại hướng đông kỵ đặt tủ lạnh két sắt máy lạnh đồ nhiều kim loại hoặc màu xám trắng thay vào đó nên bổ trợ mộc như màu xanh lá cây cây cối kệ sách nếu bạn là con gái lớn, xem lại hướng Đông Nam. Nếu sinh vào mùa xuân hè, từ tháng 3 cho đến tháng 6, thì không nên có cây cối màu xanh lá, không nên có kệ sách ở đây. Nên dùng kim loại màu trắng xám chanh núi tuyết cho phương vị này. Trường hợp nhà có nhiều tầng lầu, nếu ứng dụng cho từng tầng là rất là tốt. Không được thì ứng dụng cho tầng bạn đang sinh hoạt. Tôi xin nhắc lại, tìm ra phương vị của mình biết được kỵ thần và dụng thần tức ngũ hành kỵ và ngũ hành khuyết dọn dẹp sạch sẽ nơi này đặt đồ vật hoặc bài trí tranh ảnh có thể bổ trợ tốt cho bản thân các bạn có thể xem video phương vị xuống giường mỗi ngày để kết hợp giúp vận trình hanh thông phong thủy ngôi nhà là quan trọng nhất bởi vì mỗi ngày bạn ở nhà ngủ trên chiếc giường hơn 8 giờ đồng hồ phần quan trọng không kém là những người thường xuyên bên cạnh bạn ví dụ bạn sinh cuối năm kỵ thủy nhưng thường xuyên ở cạnh những người sinh cùng mùa là không tốt nhưng hãy vui vẻ chấp nhận vì gia đình là nhân duyên bạn có thể thay đổi bài trí cho phương vị của mình lựa chọn đồ vật trang sức theo hành khuyết là cách giúp thay đổi vận trình làm theo các bước này